Xin chào các bạn. Xin chào mừng các bạn đến với bản tin công nghệ tuần thứ 3 tháng 8 năm 2019. Nhiều máy tính Mac tại Việt Nam gặp sự cố pin quá nóng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Cục cạnh tranh và người tiêu dùng, Bộ Công Thương đã nhận được báo cáo của công ty Apple về chương trình tự nguyện thu hồi và thay thế pin với một số lượng hạn chế các dòng máy Mac Pro 15 inch của Apple. Máy tính thuộc diện thu hồi được sản xuất từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 2 năm 2017 một số sản phẩm Pro 15 inch đã bán ra thị trường gặp phải sự cố pin quá nóng khi sử dụng. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ cháy nổ, gây nguy hiểm cho người tiêu dùng. Cục cạnh tranh bảo vệ người tiêu dùng đã đang tích cực giám sát chương trình thu hồi do Apple thực hiện. Hồi trung tuần tháng 6 năm 2019, Apple đã ra thông báo thu hồi mẫu laptop Mac Pro 15 inch màn hình Retina trên toàn cầu do lỗi pin. Người dùng có thể truy cập website của hãng công nghệ Apple và kiểm tra số series để kiểm tra xem máy có thuộc diện thu hồi hay không. Việc kiểm tra này và thay thế pin mất khoảng 1 đến 2 tuần, được thực hiện hoàn toàn miễn phí tại trung tâm dịch vụ của Apple. Thông tin tiếp theo liên quan việc Samsung ra mắt hai mẫu điện thoại mới. Bước đôi sản phẩm Galaxy Note 10 và Note 10 cộng vừa Samsung ra mắt tại sự kiện Galaxy Unpacked vào lúc 3 giờ sáng giờ Việt Nam ngày 8 tháng 8. Tương với mỗi mẫu điện thoại, Samsung đã trình bày hai phiên bản. Các phiên bản này được phân loại theo kết nối LTE hay 5G. Như vậy, sẽ có tổng cộng 4 mẫu máy thuộc dòng sản phẩm Galaxy Note 10 bao gồm nốt 10, nốt 10 cộng, nốt 10 5G và nốt 10 cộng 5G. Theo thông tin bên lề sự kiện thì giá bán của Galaxy Note 10 phiên bản quốc tế là từ 949 đô, tương đương với khoảng 22 triệu đồng. Nếu muốn kết nối 5G, người mua sẽ phải trả vào khoảng 1049 đô, tương đương với 24,4 triệu đồng. Đắt hơn một chút là giá bán của Galaxy Note 10 cộng. Theo đó, mẫu điện thoại này sẽ có giá từ 1099 đô, tương đương với 25,6 triệu đồng. Với phiên bản hỗ trợ 5G, Galaxy Note 7 cộng sẽ có giá là 1.299 đô, tương đương với 30,9 triệu đồng. Mặc dù chỉ mới được ra mắt tại thị trường quốc tế, nhưng người dùng đã thể đặt mua Galaxy Note 10 ngay tại Việt Nam. Theo thông tin từ nhà bán lẻ FT Shop, Galaxy Note 10 và Note 10 cộng dự kiến sẽ được bán tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 8 tới đây với giá bán lẻ lần lượt là 24 triệu đồng và 28 triệu đồng. Galaxy Note 10 sẽ có 3 phiên bản màu là màu bạc, đen và màu hồng. Với Note 10 cộng Máy xe O3 phiên bản màu sắc là bạc, đen và trắng. Đây cũng là các phiên bản màu dự kiến có mặt tại thị trường Việt Nam. Thông tin cuối cùng của bản tin công nghệ ngày hôm nay đến từ thương hiệu laptop Dell. Theo đó thì Dell XPS 7390 mới được hãng Dell cho ra mắt cách đây khoảng vài ngày với nhiều tính năng cũng như nâng cấp vượt trội của dòng XPS. Với bộ vi xử lý thế hệ thứ 10 lake tiến trình 10 nanomet hứa hẹn đem lại hiệu suất cao hơn 3% so với thế hệ trước. Thiết kế mới cũng đem vào sản phẩm mới với một bộ vỏ nhôm nguyên khối có độ bền cao cùng lớp carbon ở mặt tỉ tay được làm lại đem đến cảm giác bóng bẩy và lịch sự hơn so với các thiết bị tiền nhiệm. Vẫn giữ khả năng xoay 360 độ của dòng XPS 2 trong 1 với trọng lượng ấn tượng cùng bút cảm ứng có thể khiến cho sản phẩm đem lại trải nghiệm tốt hơn bao giờ hết. Cùng hệ thống tản nhiệt mới với hai quạt mà trước đây chưa từng xuất hiện trên XPS 13 2 trong 1 hứa hẹn hiệu suất tản nhiệt cao giúp cậu phận của máy luôn mát mẻ đảm bảo máy luôn vận hành bền bỉ trong thời gian dài. Giá bán của sản phẩm khởi điểm từ khoảng 2-3 triệu đồng cho cấu hình thấp nhất. Và vừa rồi là một số thông tin công nghệ mình mới tổng hợp được. Các bạn có kiến đóng góp gì? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở phía dưới comment nhé. Đừng quên like và subscribe đồng kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.